rồi thì không, không rơi vào tu về rồi trong một tuần không có lên chùa vào an lạc không chứ do cậu mà yếu siêu ấy hả <laughs> tức là có khi ăn lạc có cái không phải không à, bây giờ những cái lúc mà mình không có án lạc đó là thương là lý do vì sao bây giờ mọi người thử chia sẻ thử là mình ngồi mình kiểm điểm lại nha là mình lên chùa mình tu thì mình rất là vui ha à, được gần quỷ thầy được gần bạn đạo được nghe pháp phan thiên thì rất là vui nhưng mà về nhà đó có lúc không có vui có có cỏ bực bội phải hơn. à. thì bây giờ quý vị thử ngồi kiểm điểm vài phút xem những cái lúc mà mình không được vui không được an lạc đó đó lý do là vì đâu và xin được uh, nghe uh, mỗi bên đại diện một, một bên này đại diện một người bên này đại diện một người phát biểu là những lúc mình không an lạc mình cảm nhận vì sao mình không an lạc chỉ cần trả lời vậy thôi đó à những lúc không an lạc thì cảm thấy vì sao mình không an lạc vì nguyên nhân gì à chỉ vì mạnh giang ha mỗi lần mấy sư cô giảng là ưa hỏi lắm nha yeah, hỏi để quý vị phải suy nghĩ chứ không phải để sư cô suy nghĩ mình đúng không à, suy nghĩ xong rồi thì từ cái câu hỏi câu trả lời đó đó mình sẽ tìm cái cách là làm sao để mình sống mình được an lạc à, vì khóa tu hôm nay là khóa tu một ngày an lạc và muốn rằng từ một ngày an lạc đã trở thành là mỗi ngày an lạc mỗi giờ an lạc mỗi phút an lạc à, thì đời sống mình mới được an lạc hoàn toàn ha và cái đó là có phương pháp đức phật có phương pháp dạy đàng hoàng thì đầu tiên trước hết muốn được an lạc thì mình sẽ phải hỏi là mình phải tìm ra vì sao mình không an lạc rồi chứ đúng không mình phải có cái tìm ra cái nguyên nhân thì mình sẽ có được cái kết quả à. bây giờ mì vị nào mạnh dạn đưa tay phía bên tay trái trước đi à mời em dạ con à, kính bạch thầy sư dạ con uh, xin uh, chia sẻ bản thân con tại vì nhiều lúc uh, con cũng cảm thấy là con về nhà hay là đi làm nó không có an lạc còn đi lên chùa thì mình an lạc thì thường á về nhà mình không có ờ, quay vào bên trong của mình giống như là mình không có chú ý về ờ, ờ, cái cái cái con người của mình thật ở trong để mà mình hay chạy theo giống như là một lời nói nào đó nói một lời của người trong gia đình hoặc là trong công việc mình không có cảm thấy quan hỷ với cái lời nói đó và cái mình thấy người đó làm cái việc đó cái mình cảm thấy sao mà nó không có hoan hỷ là lúc đó là con biết là mình bị phóng tâm cho nên nó là mình thấy là mình khó chịu là con nhận dạng được đó là cái sự số khó chịu nhưng mà tại vì cuộc sống là con hiểu nó lúc nào nó cũng vậy nó đến rồi cái nó đi nó đến nó đi còn khi mà con đến chùa là con cảm thấy giống như là ở đây là giống như là mình uh, có cái năng lượng cái môi trường cái năng lượng nó sao đó, mình không có biết được nói chung là tự mình cảm nhận được thôi nhưng mà mình thấy là mọi người ở đây giống như là đâu có ai nói gì cho mình chuyện ai cũng vui vẻ nhìn ai cũng vui vẻ còn mình nhìn mình cũng vui vẻ còn cuộc sống này thì nó không có vui vẻ nên, nên là nhiều khi ship mình sáng ra mình làm do cái ship mình la mình cái là mình thấy nó không an lạc rồi dạ đó là sự chia sẻ của con này dạ yeah, xa thứ xa thứ à như vậy đó theo uh, mà chị, chị phật tử hồi nãy nói đó như vậy là an lạc là do môi trường đúng không môi trường ở chùa toàn người dễ thương cho nên là mình được an làm. còn ở nhà thì nhiều người nói những câu làm những việc mình không thích hoặc là lên vào sở vì sếp la mình không có thích là mình buồn cho nên mình không có an lạc thì phần lớn là do môi trường và thêm cảnh bạn có thêm được do mình phỏng tâm không được không quay về đó là một cái chia sẻ đầu tiên bây giờ xin mời phía bên này à, mời một người khác đưa tay ha chia sẻ à, những lúc mình không an lạc thì mình cảm thấy vì sao à mời em nam di đà phật con kính bạch giáo sư ạ à, như con thấy thì bản thân con thì đến chùa thì cảm thấy uh, vui hơn và cảm thấy người thoải mái hơn còn uh, như bình thường ở nhà hay là đi ra ngoài đường thì hễ mà con gặp một cái người nào mà người ta đi đường á mà người ta đi không có đúng luật rồi con nhìn con tức lắm rồi con, con ghét hoặc là người ta đang đi đường rồi người ta dừng xe lại đột nhiên á tự dưng lúc đó mình chỉ muốn đạp cái xe người ta thôi lúc đó con biết là sao mình giữ thế bình thường mình đâu có như vậy đâu rồi à, ngay cái lúc mà bạn bè nói chuyện mà con à, không có ưa với người đó mà người ta cứ nói biết nói biết rồi tự dưng mình cảm thấy khó chịu hơn rồi con không biết là tự dưng sao cái bản thân mình nó lại có những cái suy nghĩ nó tiêu cực như thế mà đến chùa thì lại à, vui vẻ hơn thì con cũng mong sư cô là chỉ dạy cho con nhiều hơn. Yeah. Dạ, à, chia sẻ đó là à, rất là chân thật ha mà hầu như nhiều người cũng có như vậy đó sư đi à, mỗi lần sư đi dạy đó thì sư đi à, xe ô tô vì một à, sư cô đệ tử đi theo để chở mà đúng là mỗi lần mình đi mà mình thấy người ta xe, xe nhỏ cứ đấm ngang trước mặt xe mình đó, đôi lúc mình cũng sân đúng vậy không bực bội lắm à, <laughs> thì đó thì những cái lúc mà mình sân thì cuối cùng mà mình phát hiện ra này thật ra đó là không phải vì cái, cái người đó là họ là cái duyên họ là cái duyên nhưng mà thật sự là cái tấm sân của mình á cái tấm bực bồi khó chịu của mình mới làm cho mình không, mình mình mình không có được thoải mái ha và và ở đây đó cái nhân và cái duyên á mình đạo Phật mình hay nói tới nhân và duyên duyên là điều kiện và nhân là nguyên nhân thì nguyên nhân là chính và điều kiện chỉ là phù thôi mà vì sao đức phật cho rằng tất cả ngoài cảnh chỉ là duyên mà cái tâm của mình mới là nhân quý vị thấy rằng là bởi vì cùng một hoàn cảnh mà đâu phải ai nổi sân đâu đúng không cùng thấy có nhiều người họ đi xe cùng bị thấy cùng thấy cái cảnh như vậy đó nhưng mà họ rất là điềm nhiên họ không còn nổi sân chứng tỏ là cái cảnh không phải là yếu tố quyết định cái cảnh chỉ là cái điều kiện mà thôi nhưng mà bởi vì mình là một cái người mà thích thích trật tự mình có một cái ý rất là thích mọi người là phải có kỷ luật thích là cái gì gì đâu vào đó mình thích uh, ai cũng nói chuyện đàng hoàng trật à, lịch sự mà đến cái người ta không làm như ý của mình thì mình phiền mình bực bội vì vậy cho nên đó là mình thấy rằng là để mà sống an lạc thì quan trọng làm sao á mình bớt sân hận đi đúng không bởi vì chỉnh cái tấm sân hận làm cho mình khổ làm cho mình bực bội làm cho mình khó chịu à, mà sân hận chỉ là một thôi thật ra là đức phật nói tới ba ba cái tác động chủ yếu ba cái nhân mà được gọi là tam độc á ba thứ thuộc độc nó làm tổn hại tới đời sống của mình đó là gì nè tam độc là gồm có tham sân và si à thì á nhưng mà cậu điều á tâm tham tâm tham nó ít làm mình khổ hơn là tâm sân vì sao trong ví, ví dụ pháp á, nói tâm tham thì nó đi, đi đường thương đi về cảm thọ gì có ai đi có, nghe thầy thiền tề nữa là ở đây có một số phật tử có đi học ví dụ pháp ở bên chùa bù quán á không trong hồi tra hồi, hồi trương ở đây có ai có đi học ví dụ pháp không hả có ai có đi học ví dụ pháp đưa tay thử xem hình như trong này ít người ha thế nếu quý vị mà có học ví dụ pháp tức là mình có tám tàng ha mình hay nghe là tám tàng kinh điển thì tàng kinh tàng luật và tàng ví dụ pháp tức là tàng luận đó Tàng kinh tức là tập hợp lại tất cả những cái bài kinh trong suốt 45 năm. Đức Phật á, Ngài à, đi đâu? Ngài gặp ai? Ngài giảng một bài. Ngài chỉ nói một bài thôi nha. Thời Đức Phật rất là dễ. À, Đức Phật gặp ông nông dân giảng cho ông bài Ông tu xong là ông được chứng đắc đạo quả rồi Đức Phật đi chỗ khác Ông không cần học bài kinh khác Ông học một bài duy nhất đó thôi Ông tu thôi là đủ rồi Rồi Đức Phật gặp à, một à, một vị thương gia Rồi giảng cho ông bài Rồi xong Ngài đi một người học bài kinh đó thôi ừ. nhưng mà sau 45 năm sau khi mà Đức Phật ờ, nhập Niết Bàn thì chư tăng mới sợ mới nghĩ rằng là à, sau này có người người ta nói là chụp bài này kính nói đức phật nói bài ngày đức phật không nói rồi tránh cãi nhau cho nên bây giờ là tập trung lại bao nhiêu năm nay đức phật nói những bài kính nào rồi tập trung lại hết thì gọi là kỳ kệ tập tâm tàng lần đầu tiên đó thì mà chia ra tạng kinh tạng luật và tạng luận đó thì tạng kinh là bao gồm tất cả những bài kinh mà đức phật đã dạy dạy cho người này dạy cho người khác tập trung lại hết còn tạng luật là gì những điều điều lệ điều luật mà đức phật đặt ra cho chư tỳ kheo tỳ kheo ni để sống cho được an ổn thời xưa đức phật chưa đặt giới đâu ai chứ tăng á, cứ sống từ tự nhiên thoải mái muốn ăn giờ nào ăn à, muốn đi muốn là đi đi đâu thì đi à, đi du hành mùa nào cũng được nhưng mà sau đó à, có lần có một vị tỳ kheo à, buổi sáng cũng đi khất thực buổi trưa cũng đi khất thực buổi tối cũng đi khất thực giờ nào đổi bồng lỗ bên bạc đi khất thực à thì có một lần nó trời chẳng vàng rồi mà ông tới nó đứng nó cái bếp nhà người ta ông đứng ông khất thực mà giá ông đen thui à mà một cái người phụ nữ trong nhà đi ra mà thấy cái người mà ông đen thui đứng nó trong trong nhà bếp ông ba ba sợ quá ba ba ba ba đang bưng cái nồi mà rớt cái nồi luôn bể cái nồi luôn bà, bà, bà la lên à cha ông thì kheo mẹ ông thì kheo vì sao mà giờ này mà tới mà dọa tôi thì khi mà người ta mà, mà sợ hại quá người ta lá lên đó thì câu chuyện đó đến tai đức phật á ngài nói như vậy không có được à, cho nên sau đó ngài mày cấm là từ đây trở đi là chữ tăng là chỉ đi khất thực trong vòng buổi sáng thôi tới giờ trưa là không có được đi khất thực nữa và giờ từ đó mới có cái lề đó chứ chứ, chứ tỳ kheo chỉ ăn ngò thôi đó đó thì những cái điều luật như vậy được được đưa vào ở trong tàng luật à bên tăng á, thì theo tăng thì có 227 giới và bên ni là có 311 giới hay gọi là tàng luật còn tàng vi diệu pháp là tổng kết lại lọc liệt kê lại có bao nhiêu loại tâm có bao nhiêu loại nghiệp có bao nhiêu loại cảnh giới vân vân ha thì bây giờ sư cô đang nói về cái chuyện trong vi diệu pháp á thì có nói rằng á là tâm bất thiền á cái tâm mà làm cho mình khổ nè là nó có ta cả tại là 12 tấm bất thiện chia ra làm ba nhóm là nhóm tâm tham nhóm tâm sân và nhóm tâm si mà tâm tham á, thì nó chỉ có đi về hai loại cảm thọ là thọ hỷ hoặc thọ xả thôi tức là khi mình thích cái gì là mình ưa thích trong đó là mình vui vẻ trong đó phải không ví dụ như là mấy cái đứa mà đi ăn trộm á quý vị thấy nó có vui không đi ăn trộm là bất thiện rồi đó mà tâm gì sử ờ, dụng nó đi ăn trộm tâm tham mà khi mà đi ăn trộm nó có, có ưa thích không có vui không vui chứ vì sao có được tiền nó chỉ cần à, đục vô, vô đục khoét nhà đục cửa vô nhà người ta chờ chờ người ta đi khỏi nó đục cửa vô một đêm thôi mà nó lấy được mấy trăm triệu về là vui quá mà cho nên đó là tâm tham thò hỷ đó à mà hợp với ta kiến bởi vì cho rằng nó cho rằng ô mấy nhà đó nhà giàu họ giàu quá mình nghèo thì bây giờ mình lấy của nhà giàu mình lấy bớt thôi thậm chí có nhiều người là thấp bây giờ mình lấy của nhà giàu mình chia cho người nghèo à, quý vị thấy rằng là ngày xưa có những cái vị anh hùng đó trường nghĩa hiệp nghĩa đó à, là nói nói đâu bây giờ người ta giàu quá nhà đó giàu quá bất, mà bất nghĩa bất lương bây giờ mình tới mình cướp của nhà đó mình đem mình chia cho người nghèo thì hành động đó quý vị thấy là thiền hay bất thiền à, lấy của người giàu mà chia cho người nghèo là thiền hay bất thiền à, suy nghĩ suy nghĩ để trả lời nha thiền hay bất thiền <laughs> bất thiền một trăm phần trăm hay là trong đó có chút nào thiền không có không phần đầu lấy của người giàu là bất thiền mà phần sau mà chia cho người nghèo là thiền đúng không cho nên gọi là nghiệp vừa đen vừa trắng à thật ra là có vừa đen vừa trắng với mình nói mà sai hết cũng đúng mà đúng hết cũng được đúng không à thành ra đó là phần đầu mà lấy của người giàu là phạm tội là trộm cắp mà có phải trả quà không vâng phải trả quà rồi lần sau chia của cho người nghèo là mình có được bổ thị không cũng có cũng có tâm bi trong á cái khi mà lần sau á khi mà đem tiền mà chia cho người nghèo thì trong cái lúc đó là tâm không còn tâm tham nữa mà khi đó là cái tâm thương người nghèo tâm tư tâm bi cũng có trong á cho nên cái nghiệp nó vừa đen vừa trắng và trong hành động hàng ngày của mình cũng vậy quan trọng là mình phải tẩy cái tâm của mình tâm mình khi nào là thiền khi nào là bất thiền á mình phải nhận nhận ra và phải nhớ ha tu á bây giờ mình ờ, trở lui lại này tu làm sao để an lạc ha an lạc á là khi nào vặn mặt tham sân si là an lạc à nha mà cái an lạc và vâng, mình đừng mình mình phải nhớ cái chữ lạc á cũng rất là quan trọng đừng còn nghĩ rằng thôi mình tu sao mình sống sao miệng vui là được rồi nhưng mà cái vui đó tuy quá chừng nha vui mà vui với tâm tham được không không được nha ví dụ như ăn rồi đó ông có vậy ông là ăn rồi miệng sao có đi nhậu là vui rồi à không cần biết vợ con có ở nhà có tiền để tiêu xài hay không để mà cho con đi học hay không cứ buổi chiều chiều chiều đi làm về là rủ nhau đi nhậu và ô oh, miền sao tôi sống vậy tôi vui là được rồi thì cái vui đó là vui mà vui trong bất thiện à hoặc là bây giờ mình ở nhà mình rảnh mình cứ mở hai kịch ra mình coi à cười vui vậy được không quý vị thấy khi ngồi coi hai kịch là tấm gì mình thử xem xét lại thử ngồi quay hai kịch là tâm tham tâm sân hay tâm tâm si hay là vô tham vô sân vô si có tham rồi đó có sân không à bây giờ mình nói đừng có kịch mình nói quay phim có tivi nói chung đấy ha mình quay phim mà tới cái lúc nào mà cái những cái nhân vật trong đó mà nó ác quá à mẹ chồng với nàng dâu mà mẹ chồng cắt gọng với nàng dâu khi đó mình còn nổi sân không có luôn á đúng không à rồi á, cái, khi mà cái cảnh mà ồ, gia đình đó đẹp anh đó đẹp trai chị đó là đẹp gái quá rồi gia đình hạnh phúc nha, đẹp xe đẹp mình có khởi tâm tham không cùng có luôn à và trong lúc đó là tham và sân thì chắc chắn là si cũng có mặt luôn rồi đó à si là vô minh đó vì vô minh mình bị thích mà đó, mình mới bị sân si sân tham sân nó khởi lên vậy thì quý vị thấy này khi mà mình rảnh rỗi mà mình ngồi mình coi phim mình cứ nghĩ rằng là giải trí cho vui ha mình cứ nghĩ là giải trí cho vui chứ thật sự ra đó là cái giờ mà mình ngồi coi phim là tâm mình là tham sân si không à đúng không mà tham sân si là bất thiện à vui khi họ muốn đào diện họ muốn mình vui là mình vui liền mà đào diện họ muốn mình buông là mình buông liền giống như giật giấy cái con rỗi vậy đó ha cho nên mình nên sử dụng cái thời gian và mình nên chọn lựa thức ăn tinh thần cho mình nha quý vị thấy là thức ăn vật chất á, thì mình mình ờ, mình chọn lựa kỹ lắm nhất là thời buổi bây giờ đấy mình nghe nói là ăn cái này là bị ung thư này ha ăn cái kia là bị cholesterol ăn cái kia ăn cái nào là bị tiểu đường phải không cho nên là mình tránh lắm mỡ không ăn đường không ăn phải không thì mình rất là kỹ cho cái thức ăn tinh thần để bảo vệ cái cơ thể này nhưng mà thức ăn về tinh thần vật chất thì quý vị cũng kỹ như vậy còn thức ăn tinh thần mình có lựa chọn kỳ không bây giờ nhà mình có cái tivi cứ buổi tối mở ra đó bây giờ cứ mở ra có cái gì có cái đó đó kính nào kính này có phim Hàn Quốc à thì coi phim Hàn Quốc kính kia phim Việt Nam kính nọ đó là tính kinh hình kinh tế chính trị bất cứ coi cứ chuyện hết kính này qua kính khác cứ chuyện vậy đó à, hết buổi tối xong bây giờ đó mình thấy rằng mình phải quay lại nha thời gian của mình không còn nhiều đâu quý vị ha nhất là bây giờ những người mà ở trong đây là 40 u 40 50 60 70 hết rồi đúng không mình cái thời gian mình còn lại không bao nhiêu đâu thậm chí những người 40 tuổi cũng đừng nghĩ rằng là mình còn sống lâu thời bây giờ người ta đột quỳ nhiều lắm à, người ta bị à, tai nạn cũng mình thấy rất là nhiều thứ mà tuổi trẻ đó bình một cái đó là mình không biết mình ra đi lúc nào quỹ thời gian mình không còn nhiều nữa một ngày đó mình đi làm hết 8 tiếng rồi ăn uống ngủ nghỉ giặt dù quét dọn nhà cửa hết bao nhiêu tiếng rảnh rồi lắm quý vị giỏi lắm được hai ba tiếng đồng hồ thôi đúng không mà hai ba tiếng đó mà mình đem mình ngồi quay tivi phim ảnh ra này kia rồi tham sân si rồi cãi nhau uổng lắm thì giờ đó đó nên mở pháp ra nghe ha khi quý vị nghe pháp á ha, thời bây giờ thay vì tivi thì mình mở điện thoại ra mình nghe pháp quý vị thấy nghe pháp lời lạc không à cái dơ mình nghe pháp á, là cái tâm mình an không trí tuệ mình có tăng trưởng không đức tin mình có tăng trưởng không có mà mình đã giỏi phật pháp đâu ha thành ra mỗi lần mình nghe pháp là mình nghe được những điều mình chưa nghe và giả sử như có những điều mình nghe rồi đi nữa đó mình nghe lại thì mình nhớ sâu sắc hơn mình hiểu sâu sắc hơn thì cái một tiếng rưỡi cái thời pháp thường thường là một tiếng rưỡi tới hai tiếng thì cái giờ đó là cái giờ mình sống trong thiền pháp mình sống trong hỷ lạc mà của của niềm tin của trí tuệ tốt hơn là cái giờ đó ngồi qua cái phim tao, tao lao đúng không à cho nên phải lựa chọn thức ăn tinh thần cho mình và khi mà mình hiểu đạo rồi đó thì mình sống mình cũng khác với cái người không hiểu đạo à cứ chưa hiểu đạo đó ai mà nói một câu là mình trả lời bột chạc lại liền nó nói xấu cái một thì mình phải nói xấu cái hai ba cho nó biết tay chứ vỏ quyết dây và có mỏng tay nhòn đó à, và đừng có đừng có mặt tôi nha à, đừng có thương tôi mình phải mình đừng có đừng có đừng có lợi dụng tôi nha tôi biết hết á mình cho rằng như vậy là mình hơn người ta và mình hay có cái tấm là đậu đã cạnh tránh hơn thua nhưng mà chỉnh cái tấm đó đó nó làm cho con người xa lẫn nhau con người thù hận oán ghét lẫn nhau và sống mà không có được sự án lạc mà quý vị ngay thấy ngay trong một gia đình thôi vợ chồng con cái thôi mà hơn thua nhau lời nói thôi là đã không có an rồi mà mà mỗi người đó quý vị để ý xem này phân lớn mình chỉ thấy lỗi của người kia chứ mình ít khi thấy lỗi của mình lắm ví dụ như người vợ thì nói ông chồng tôi khó chịu ha ông chồng tôi là không có chịu làm việc gì hết á ăn rồi ngồi coi tivi hoặc đi chơi đi nhậu đi nhẹt à, con người chồng thì đổi vợ sao vợ túi nó nhiều chuyện lắm á ăn rồi có tụ tập bạn bè tám rồi ngồi quay tivi rồi đi shopping không à đó thì cuối cùng á mà ông không mà quý vị thấy là mỗi người không có thể lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người kia thôi và cứ mong rằng ôi nếu chỉ cần ông chồng tôi thay đổi chút thôi là tôi sung sướng biết bao nhiêu ông chồng thì nói chả sự vợ ông vợ tôi bớt căng nhăn thì khỏe biết mấy à, và không ai từ chiều từ thay đổi chính mình mà cứ đòi người khác thay đổi thôi mà quý vị để ý xem mình muốn người khác thay đổi á có khó không khó không nè bây giờ mình nói đầu tiên thôi mình muốn mình thay đổi dễ hay khó đã khó rồi huống gì mình muốn người khác thay đổi nữa à mà chỉnh cái tâm muốn người khác thay đổi là tâm gì tâm tham mà khi mà người ta không chịu thay đổi là tâm gì tâm sân đó ừ. mình cứ vòng lụng quần tham qua sân tham sân qua tham vậy thôi à, mà làm mình khổ đó vậy thì bây giờ mình thấy làm sao để bớt khổ mình tập sống chấp nhận mọi pháp như nó đang là thay vì mình thay đổi hoàn cảnh thì mình chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ mà thôi à đúng không mà thay đổi cách suy nghĩ chính là chánh tư duy à chánh tư duy là được định nghĩa là gì này chánh tư duy là có ba loại tư duy làm thế nào để dần tới ly tham là hết tham trước đây trước đây mình tham mà giờ suy nghĩ đúng không tham nữa suy nghĩ tư duy dần tới ly si tức là trước đây đáng lẽ mình sân rồi đó bây giờ nhờ suy nghĩ không sân nữa và tuy si vô hại đáng lẽ nào đánh mình là bây giờ mình đánh lại đó nhưng mà nhờ suy nghĩ lại không đánh nó không đánh người ta tức là không làm tổn hại tới người khác bây giờ hả chỉ cần quý vị suy nghĩ chừng đúng đắn thôi bây giờ này suy nghĩ về chuyện lý tham này ha quý vị thấy thân thương mình ở nhà thì mình ít tham lắm không vì cũng có duyên nhưng mà giả sử đi vô siêu thị mới xét đi vô cái khu mà shopping mall đó mà cái khu mua sắm đó ha bình thường ở nhà quý vị đâu có thêm mua dây mua dép mua sâu mua phận đâu phải không vì đủ sai rồi ai cũng nghĩ nhưng có hai ba đôi giày nói thiệt ở đây có ai chỉ có một đôi giày không mấy chị này có ai chỉ có một đôi giày không không phải không một người ít nhất có hai ba đôi có ai có năm đôi không có đúng không cho nên là thật sự là <laughs> mình có nhu cầu mua giày nữa nhưng mà đi vô trong khu mua sắm mà thấy đôi giày đẹp có thích không thích đúng không nào áo quân cùng vậy đó ở nhà mình đã có áo nhiều áo rồi mà thấy cái áo đó đẹp có thích không vâng thích vậy thì đó cái duyên cái ngoài cảnh khiến cái tâm tham mình khởi lên thì bây giờ làm việc với tâm tham này làm sao để bớt tham suy nghĩ mình suy nghĩ mình chỉ đặt câu hỏi là à cái này là mình mình cần hay mình thích à chỉ cần đặt câu hỏi thôi cái này mình cần hay mình thích nếu mình cần tức là không có không được thì mình nên mua còn mình thích có nghĩa là cái mình thích cho vui mình ham hộ thôi chứ còn cái này không có cũng được thì không mua nữa ví dụ như trời mùa này là mùa sao trời là gần tết trời, trời sắp lạnh mà mình á, là không có cái áo lạnh nào cả cho nên mình đi vào mua mua sắm mình à mình cần cái áo lạnh để buổi sáng mình đi làm không bị lạnh như vậy cái đó là cần đó còn ở nhà mình có hai ba cái áo rồi mà thấy cái áo nó đẹp quá màu nhà quá chất liệu mềm mềm mại quá giả cũng phải chắc nữa thôi mình mua nhưng mà thật sự ra không cần thì như vậy đó mình nói cái mình đặt ra câu hỏi cái này mình cần hay mình thích nếu như không phải là cần thiết chỉ là thích thôi thì thôi đừng mua nữa nha không tham nha vậy là mình dạy mình rồi đó và mình chuyển thẳng chính mình đó là chuyển thẳng là vị đại nhất chống không chuyển thẳng người khác đâu đúng không rồi bây giờ đó suy nghĩ làm sao cho bớt sân này con cãi đó mình dạy nó không nghe mình kêu nó con buổi đi vô buổi tối con vô học bài nó không chịu học bài nó ngồi qua tivi nó ngồi chơi game dần không dần mà dần đó là tống gì tâm sân à, tâm sân ai khổ mình khổ rồi mà mình khổ xong rồi mình la mắng mình chửi con thì ai khổ nữa con khổ rồi ông chồng ngồi bên cạnh có bị nghe lây có khổ không khổ luôn cả chung khổ luôn đúng không à mà mình chửi con mà nó vẫn cứ ngồi chơi game à vậy thì sao bây giờ mình suy nghĩ sao à bây giờ này thương thương là mình dạy con mà con nó không nghe là lỗi tại ai lỗi tại con hay lỗi tại mình à, mình dạy con mà con không nghe là lỗi tại mình là chỉnh á mình nói nó điều hay lẽ phải mà nó không nghe thường thường người ta dạy con mà con nghe mình hai được đó con nó cứng đầu nó hư nó ngô nghịch chiều cũng nổi tôi dạy cũng nổi rồi đó ha mình hay nói vậy đó nhưng bây giờ quý vị này quý vị đi làm tiếp thì phải không quý vị làm trình dược mấy người đi làm trình dược cái đi làm tiếp thì chẳng hạn đó mình phải đi quảng cáo một món hàng mình gặp một khách hàng mình phải nói thuyết phục làm sao cho người ta mua mà nếu như người ta không không mua lỗi tại ai lỗi tại mình đúng không vì mình nói không đủ sức thuyết phục hoặc là cái món hàng của mình không có đủ sức thuyết phục nhưng nó không có mua vậy là lỗi tại mình vậy mà bây giờ mình nói con mình không nghe mình nói lỗi tại nó đúng không Minh nội con mà con không nghe chứng tỏ cách nội của mình chưa đủ sức thuyết phục nó nó chưa thấy nhận ra cái chỗ sai của nó nó chưa nhận ra cái lời lạc của việc học và mình chưa đủ cứng rắn có những người cha mẹ kêu con đừng coi tivi nha đừng coi phim nha lo học đi mà cứ ngồi ngồi mở tivi trực mặt nó vậy đó làm sao được vô lý bất công đúng không muốn con đừng coi phim thì cha mẹ đừng coi phim muốn con đừng có đi chơi cha mẹ đừng đi chơi muốn con đừng nói dối cha mẹ đừng còn nói dối muốn con mà lễ phép thì bản thân cha mẹ phải lễ phép với ông ba của nó nó thấy cái gương đó nó mới làm theo thế bây giờ buổi tối cha mẹ cứ mở phim ra coi mà con con vô ngồi học mà cha mẹ thì ngồi coi phim nó chịu gì nổi nó cũng thích mà à cho nên giờ con học mình cũng học có thể mình ngồi học với nó hoặc là mình học cái của mình trong nhà tắt âm thanh tắt tivi hết và khi nào mà nó có lỗi đó đánh và chửi không có không có lợi ích gì cả ngồi khi sân khoan nói cái đã khi hết sân chờ bởi vì khi quý vị sân mà quý vị nói đó không bao giờ quý vị nói lời ngọt ngào không bao giờ nói cái lời êm dịu dễ nghe và không có sức thuyết phục đúng không và khi mình sân á là không những con mình nói không được mà mình còn muốn đánh nó nữa đó phải không cho nên những lúc mà sân ha quý vị thấy ai cũng có không khí bị sân hết á nhưng lúc mà sân chúng ta khoan vội phản ứng ha ngồi lại hít thở vài hơi đây nhắm mắt lại hít thở ha quý vị lại thấy rất là cái việc mà hít thâu sẽ hít sâu thở dài á theo dõi hơi thở đó cái cái tác dụng của nó là ngay lập tức luôn á quý vị về thử nha khi nào đang giận chồng giận con cái giận sếp nha chỉ cần hít sâu thở dài ba hơi thôi ta hơi tâm mình lặng dịu liền vì sao vậy bởi vì khi mình hiểu sâu thở dài là mình đã đổi đối tượng rồi trước đó đối tượng của mình là người sếp này là cái đứa con là những cái câu nói khó chịu này mà mình càng để ý tại họ là mình cái tâm sân mình càng nhiều nhưng khi mình dừng lại mình theo dõi hơi thở thì mình đã đổi đối tượng của mình chính là thân tâm của mình và khi đó thì theo dõi hơi thở thì có gì mà sân nữa mình theo dõi cái tấm của mình theo dõi tấm sân thì cái tấm đó cũng lặng nhiều xuống rồi cho nên những lúc mà quý vị sân đó ha quý vị để ý xem những người mà thiếu cái sự tu tập á, chúng ta hay phản ứng ngay lập tức khi mình sân liền đánh liền chửi liền mắng liền có không ha và sau đó mình ân hận lắm mình đã tạo oán trải thậm chí với con cái nhá với chồng ấy, với bạn với cha mẹ cùng có oán trải nhiều lắm quý vị biết có những cái đứa con đó mà cha mẹ la mắng chửi nó mà nó không có chửi lại được đó nó không mắng lại được mà nó thu trong lòng đó đến với ngay tấn công là nó giết cha mẹ luôn nó đánh nó chửi cha mẹ luôn thì cái chuyện mà khi mình nghe những câu chuyện con mà đánh chửi giết cha mẹ đó không phải một sở một chiều đúng không mà nó là tích lũy cái sự oán ức bực bội ghét bỏ mà những do những cái bất công mà cha mẹ áp đặt lên nó cho nên tự tức nước vỡ bơ thì cái thanh đồng cuối cùng là nó đánh nó giết cha mẹ nó thì chắc chắn là có phân lỗi của cha mẹ chứ không phải chỉ có con cái mà thôi cho nên chúng ta phải nhận ra rằng mình đừng có cho mình một cái quyền mình làm cha làm mẹ là có cười có quyền đánh con có quyền chửi con không có quyền đó đâu quý vị bởi vì họ cũng là một cá nhân riêng biệt mình chỉ là cái người tạo duyên đứa cho nó ra đời thôi và theo quy luật của luật quy luật pháp của xã hội thì cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái tới 18 tuổi và mình thương con mình tạo mọi điều kiện cho con nhưng mà nó được như thế nào là còn do cái duyên nghiệp của chính nó nữa đúng không cho nên nếu như mình dạy con mà con nó không nghe mà mình nổi sân thì mình mình mình dừng lại liền Hít sâu thở dài vài phút đến khi mà mình trầm tỉnh lại rồi đó Mình kêu con ngồi xuống Mình phân tích đúng sai cho nó nghe Mình nói buổi nay nó không hiểu Thì buổi khác nó hiểu mưa lâu dần nó thấm đất à, Mình phải mà phải nói có tình có lý à, có, có, có đầu có đuôi ha. Và dạy con đó cũng thậm chí cũng cần phải có thường có phạt nha ví dụ như con mà giỏi mình phải khen nó mình phải thường cho nó cho nó cuốn sách cuốn vở cho nó món quà áo quần mới hay cho nó đi chơi để nó có cái niềm thích khích lệ và phạt thì không cần phải đánh đập đâu mình phạt nó bằng cách là bắt nó phải lau nhà bắt nó phải làm việc nhà nhiều hơn chẳng hạn à, hoặc là không được là mua sắm cái này cái kia chẳng hạn thôi và để cho nó biết rằng là nó làm sai thì nó phải chịu cái hình phạt phạt nhẹ nhàng phạt phạt về vật chất chống cân phạt và về cái chuyện hình phạt cơ thể về đánh đập người ta chuyện đó không nên bởi vì đó là tàu ông trải thì á quý vị nên nhớ này ha con mà nó thành công thì đó là mình cũng mừng nhưng mà giả sử con nó không thành công được những cái mức của mình á thật ra bản thân nó cũng đã buông rồi chứ nó thi rớt nó cũng đã buông rồi chứ nếu mà nó học không có được như người ta thì đừng nó thấy đầu bắt đầu đại học thấy hoài còn muốn cái gì nó muốn thí lại thì cho nó thí lại nó muốn học học nghề thì cho nó học nghề nó muốn đi làm cho nó đi làm miệng sao đó là cuộc đời của nó miệng sao nó có một cái nghề lương thiện là tốt rồi chứ đừng có bắt buộc nó nó không có đủ sức mà bắt nó phải thi kỹ sư bác sĩ à, làm sao được mà nó không yêu nghề đó thì nó học nó học nó, nó sống nó cũng có được hạnh phúc cho nên muốn có cái sự an lạc á đừng có bắt ai phải làm theo cái gì để cho họ để cho họ có sự an lạc và để cho bản thân mình cũng có sự an lạc chứ mình cứ đòi hỏi chồng phải như thế này đòi hỏi con phải như thế kia mà không được thì có phải là ai cũng khổ không à còn mình sống ha mình chấp nhận về cái mình đang có thật sự ra đó quý vị thấy chỉ cần mình có cái tấm trí ân thôi trân trọng những thứ mình đang có thôi đó là mình đã thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi quý vị thấy chỉ cần mình so sánh mình với những người khuyết tật thôi mình thấy mình may mắn hạnh phúc hơn chưa những người bị mù này những người bị câm bị điếc bị bài não bị bài liệt à, mình chỉ cần mình có mình gạt cắn mà tròn vẹn là mình đã có hạnh phúc rồi đúng không rồi mình lại có một gia đình có một cái nhà để ở có chồng có con mình có sức khỏe tốt có công ăn việc làm quá hạnh phúc rồi với những quý vị ở đây là con biết Phật Pháp được đi tu tập à, thỉnh thoảng có người nào nói những cái câu gì mình nghe không vừa lòng à, nghe không êm tai thì thôi bỏ qua khi người ta nói một câu không êm tai đó ha người ta chửi mình người ta mắng mình đó à, thì biết quý vị biết đó là cái gì không đó là cái quả của cái tấm bất thiện trước đấy đó bởi vì cùng theo ví dụ pháp nha theo vi diệu pháp á, là có cái quả bất thiền vô nhân à, và có cái quả thiền vô nhân ví dụ như khi mắt tai mũi lưỡi thân của mình này mà mình tiếp xúc với cảnh bên ngoài mà nếu như cái một người mà sinh ra mà giàu sang mắt thì thấy cảnh đẹp này vì vì vì, vì thế những người mà giàu sang bây giờ đó họ ở những ngôi nhà rất là đẹp ha tai thì nghe những âm thanh rất là êm dịu mũi thì được ngửi mùi hương nhà khi nào cũng sống hương thơm ngát hết đó à, mắt tai mũi lưỡi lưỡi thì được nếm những vị ngon thân thì có được sự xúc chạm êm ái tức là mặc đồ nó cũng vải tốt vải mìn trơn lãng rồi được cha mẹ vuốt ve cưng chiều à, thì như vậy đó các cái căn được tiếp xúc với các cái trân mà êm nhiều đó thì đó là do cái phước của mình do cái phước thiền phước mình đã tạo trong quá khứ ngược lại có người sinh ra là mắt thấy cái sinh ra ở gần cái bài rác thì sao nhìn cái bãi rác là đâu có đẹp cái mùi của bãi rác thì quá hôi hám âm thanh thì ồn ào những người nhà nghèo thì họ ăn những cái thức ăn là không có được những cái thức ăn ngon lành như những, những người mà nhà giàu có rồi là còn thân thì bị đánh đập mặc đồ rách rưới, khí lành khí khí nóng ha phải chịu những cái cái à, ruồi mùi rắn rít vân vân ha vậy thì đó những cái ngoài cảnh mà tới với mình nha cái đó là do nhân quả do cái quả mà do nhân đời trước mình đã tạo thì mình đâu có chọn được cha mẹ đó quý vị mình sinh ra mình đâu có chọn được cha gia đình đâu có chọn được nhà giàu nhà nghèo mình sinh ra đâu cái gì nó đẩy mình sinh ra như vậy cái nghiệp của mình cái nghiệp nó đẩy mình đi gặp cha mẹ như thế nào gặp gia đình như thế nào gặp cái quốc độ như thế nào à vậy thì cái nghiệp đó à, bây giờ đó mình mình biết là nghiệp rồi vậy thì cái quả mình không thay đổi được phải không nào cái hoàn cảnh mình không thay đổi được cũng đôi lúc quý vị muốn thay đổi không thay đổi được đâu bây giờ mình sinh ra ở ở cái nhà nghèo như vậy mà bây giờ mình muốn giàu đâu phải muốn giàu là giàu được đâu à phải có một quá trình nhưng mà có thay đổi được không sẽ thay đổi được à bằng cái bàn tay bằng nghị lực của mình mình dành dụm mình tiết kiệm thì từ từ mình cũng sẽ dần dần khả lên à nhưng mà quan trọng nhất là không phải chờ tới khi giàu mình mới hạnh phúc làm sao là đáng nghèo mình cũng hạnh phúc được đó mới là cái cách mà mình cần phải học để mà sống quý vị thấy ngày xưa có cái câu là rau tôm nấu với ruột bầu mà chồng chán vợ hốc gần đầu khen ngon mà quý vị thấy có có không chuyện là có không là có chứ mặc dù nghèo nhưng mà vợ chồng hòa thuận thương yêu nhau chỉ cần ngày có bữa cơm qua ngày thôi cũng đã hạnh phúc rồi còn ngược lại nhà giàu mà chồng chồng ăn nào chồng ăn trả vợ ăn nem phải không thì có hạnh phúc không không hạnh phúc cho nên hạnh phúc á không quan trọng ở vật chất ha mà quan trọng ở tinh thần mà tinh thần ở chỗ nào sống thương yêu nhau trân trọng nhau nhường nhìn nhau chỉ cần mỗi người nhường một chút thôi chồng giận thì vợ bớt lời cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê mà nếu như quý vị thấy á nếu như trong nhà chỉ cần mỗi người nhìn một chút thôi mọi người nhìn bằng cách này khi mình sân mình đừng có nói và khi người ta sân mình cũng đừng có nói cả hai cái nha cho người ta sân mà mình nói người ta đâu có nghe ha cho nên có những lúc im lặng là vàng nhưng mà im lặng một cách đó là đừng có im lặng trong cái thái độ im lặng im lặng theo cái cách là nhận nhìn là khác mà im lặng theo cái cách là thách thức là khác nữa nha chẳng phải im lặng giống nhau phải không quý vị thấy im lặng thách thức không có im lặng sẫm sẻ không à, không im lặng nhận nhìn nó lời khác nữa cái im lặng tức là mình lặng im lặng trong sự lặng nghe nghe im lặng trong sự lặng nghe lặng nghe bản thân mình và lặng nghe cái người đối diện cái lặng nghe vô cùng quan trọng và cái chia sẻ vô cùng quan trọng sẽ có thấy ha có những cái cặp vợ chồng đó họ không có được cái sự thói quen là chia sẻ và lắng nghe cho nên họ không hiểu nhau và vì vậy họ càng ngày càng xa nhau và đi đến cái sự chia tay ly hôn làm cho con cái cũng đau khổ đó bởi vì quý vị thấy có nhiều người họ cứ nói đấy, tôi không nói thì ông phải biết chứ có hay nói vậy không quý vị có nói câu đó không họ có có thân thông đâu mà họ biết vô lý vậy đó muốn người ta biết hết thì cứ nói đi phải không cho nên quý vị muốn cái gì quý vị cứ nói thẳng ra vợ chồng á, con cái cha mẹ với nhau đó ha nên minh bạch sư cô rất là thích cái chữ minh bạch cả cái chính sách chính phủ ở bên mỹ người ta hay dùng đòi hỏi cái từ minh bạch tiền thuế thâu vào bao nhiêu anh chi ra bao nhiêu ngành giáo dục bao nhiêu ngành y tế bao nhiêu ngành giao thông vận tải bao nhiêu cho người dân người ta biết là tiền thuế người ta đi vào đâu đó mà quý vị thấy cái minh bạch như vậy thì người ta mới tin tưởng chính phủ hơn đúng không thì cũng như vậy người chồng mà muốn người vợ tin thì phải minh bạch không có dấu diếm vì sao mà có cái tin nhắn đưa tới thì phải thu thu dấu dấu không cho vợ coi. điện thoại là phải có phải khóa gì khóa không cho vợ đọc tin nhắn nghe đi nói điện thoại thì phải đi ra ngoài vườn đi ra ngoài đường chứ không cho vợ nghe là là lý do gì đúng không mà vợ ngược lại vợ cũng vậy vậy làm sao mà đòi người ta tin tưởng mình đúng không muốn người muốn người ta tin tưởng mình là mình phải minh bạch phải trung thực trong một cái mối quan hệ song phương muốn người ta tin mình thì mình phải xứng đáng với cái niềm tin đó mình phải sống trung thực trước mặt cũng như sau lưng quý vị biết đức phật có dạy các vị tỳ kheo thế này này các tỳ kheo nếu các ngươi muốn các đồng phạm hành tức là những người đồng tu với mình á thương yêu mình thì nên sống thân hành từ khẩu hành từ ý hành từ với các bạn đồng tu trước mặt cũng như sau lưng cái câu mà trước mặt cũng như sau lưng nó mà quan trọng rồi đó thân hành từ là gì nhưng việc làm của mình là điều đem lại lời lạc cho họ khẩu hành từ là lời nói của mình cũng đem lại lời lạc cho người khác và ngay từ trong ý nghĩ của mình cũng là điều những ý nghĩ tốt đẹp thôi và trước mặt họ cũng như sau lưng họ đều sống như vậy cả thì làm sao mà người ta không thương mình đúng không cho nên muốn người ta thương á, là mình phải thương người ta trước chứ đừng còn nói mình muốn người ta tốt với mình thì mình phải tốt với người ta trước chứ còn mà mình cứ không thục không tổ tổ mà cái đoan hỏi người ta tốt với mình sư cô hay nghe người ta nói cũng nhọn hát ghế gặp tôi không thèm chào nhưng mà quý vị này quý vị có chào họ trước chưa mình không không trao người ta mình bắt người ta trao trước mà nó không trao mình về mình chữ mình mình chê, mình chê nó giả sử như bây giờ mình gặp ai mình cứ chưa trao trước đi mình cứ mỉm cười trước đi thì cậu quý vị mỉm cười với à chị hôm nay khỏe không thì người kia chắc chắn là họ phải à họ cười họ trao lại mình chứ mình trừ khi người đó bất bình thường đúng không hoặc các đang có cái điều chi bực bội chứ còn bình thường á ai mà chào mình mà cười vậy mình dễ thương như vậy thì mình chào và cười lại chứ cái nụ cười nó hay lây lan lắm nụ cười người ta nói là gì? nụ, nụ cười chẳng mất tiền mua hả lời, à, lời nói chẳng mất tiền mua lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau và cái nụ cười đó nó là cái sự thân thiện nó đem lại cái sự thiện cảm cho nhau quý vị gặp ai quý vị cứ thử mỉm cười mà xem từ những người ta dù người làm mà họ gặp mình mà thấy mình mỉm cười họ cũng cười lại rồi đó cũng là người quen cho nên mình muốn người ta tổ mình, mình muốn người ta chào mình mình chào trước đi mình muốn người ta mỉm cười thì mình cứ mỉm cười trước đi chứ cứ nói nóng thèm chào tao mà mình chào nói chưa mình chỉ bắt lỗi người ta mà mình bắt lỗi mình đúng không cũng như vậy quý vị muốn người ta tặng quà sinh nhật cho mình phải không mà người ta không tặng nơi bây giờ muốn vậy làm gì phải không mình đi tặng quà sinh nhật cho người ta trước đúng không mình tặng vài lần á người ta cảm thấy xấu hổ thôi mình phải nói người ta phải tặng lại cho mình cho bố có không có ví dụ như bạn bè hàng xóm nhà mình nấu nồi chè mình đem qua cho nhà kia chừng chè ha rồi hôm sau nhà mình làm cái bánh mình nấu như làm như nhiêu mình đem qua cho nhà hàng xóm cái bánh vậy thì bữa sau nhà họ nấu họ làm cái bánh họ có mời mình không có đúng không cho nên đó là tạo nên cái sự thân thiện giữa hàng xóm với nhau cho nên đức phật dạy tử nhiếp pháp là gì bốn cái phương pháp để mà nhiếp phục người khác nhiếp phục có nghĩa là gì lấy tình cảm đó thì bốn phương pháp đó là gì bổ thí ái ngữ lời hành và đồng sự bổ thí đó, mình muốn lấy lòng người ta thì cứ đem cho đồ tặng quà cho họ mà với thiên ý nhá thiên ý chứ không phải là, là, là đi mua chuột nha với thiên ý là gì lấy sự thiền cảm lấy tình thương lấy cái sự hòa hợp ha rồi ái ngữ ái nó cũng thích nghe lời ngọt ngào mà lời ngọt ngào mà từ cái tấm hiền lành cái tấm thiền chỉ nữa cái lời nói đó ái mà không thích nghe đúng không à lời hành là sao làm việc lời lạc cho họ ví dụ như nhà họ đó đi bệnh viện không có ai ở nhà nó chị yên tâm chị cứ đi đi mấy đứa con ở nhà để em lớp giúp cho em có em nấu cơm em dọn nhà giùm cho gọi là lời hành thì mình giúp nhau như vậy thì người ta quý lắm và đồng sự là gì đồng cám cộng khổ trong gia đình vợ chồng đồng cám cộng khổ với nhau người chồng về đừng có ngồi mà đi làm về chồng cũng làm 8 tiếng vợ cũng làm 8 tiếng mà chồng về thì ngồi mở tivi quay chơi khi nào vợ nấu cơm giòn lên ăn vậy là không có đồng cảm, cộng khổ mà người chồng nào á chồng á là vợ thì nấu cơm thì chồng là dọn nhà lau nhà à cho vợ nấu cơm thì chồng rửa chén ông chồng đó là dù cũng tặng quà vợ cũng thương đúng không Nó vì đồng sự <laughs> đồng cảm, cộng khổ mà một gia đình như vậy làm sao mà ông hạnh phúc được còn cái gia đình mà chồng á, thì không có quan tâm tới vợ ăn rồi đi nhậu thôi à và vợ tức quá thôi ông đi nhậu thì tôi đi shopping tôi đi mua sắm coi con cái thì đứa nào ưa thì nấu mưa thôi còn ai đi ăn cơm bụi thì gia đình đó tan nát thôi à mà còn một gia đình mà sống với nhau thương yêu quan tâm lẫn nhau và minh bạch không có cái chí dậu diệm hết á thì làm sao mà ông hạnh phúc được không an lạc được giả dạ, sử ông chồng ông nói cái điều gì đó khó nghe mình dần lắm nha mà khi đó ông đang sân có khoan nói dần xong rồi chờ ông mà nguôi xong rồi á tội lai hồi nội hồi sáng anh nội câu đó tôi dần ghê lắm á ha à, thì bắt đầu ông khi đó ông hết dần rồi ông ngồi mình dần mình phải nói cho ông biết chứ ông sai mình phải nói cho ông biết ngay từ những ngày đầu tiên là phải có cái mối quan hệ như vậy đó điều gì không đồng ý phải nói cho nhau biết để cho họ góp ý cho họ sửa còn mình không mình không đồng ý và mình cứ để như vậy mình tức trong lòng và họ cứ tiếp tục làm như vậy thì cái cái cái sự đau khổ nó càng ngày càng chồng chất và cái sự bất bình ngày càng chồng chất thì cái, cái mối quan hệ nó sẽ xấu đi và mình làm sao sống như vậy làm sao mà mình vui mình an lạc hạnh phúc được cho nên cái hạnh phúc nó không phải trên trời rơi xuống không phải do mình mong cầu mà có mà hạnh phúc là do cái cách sống cách cư xử với nhau thôi chúng ta cư xử với nhau một cách trân trọng thương yêu và lắng nghe và chia sẻ chia sẻ có nghĩa là mình có vấn đề gì thì mình phải nói cho người người kia và người khi được chia sẻ thì người kia phải biết lắng nghe tôn trọng và quan tâm và tìm cách cùng cùng nhau sửa đổi để giúp đỡ nhau tốt hơn ha mình giúp đỡ nhau tốt hơn và mình phải cấp chấp nhận rằng đó cái chuyện sửa đổi không phải là ngày một ngày hai nhưng mà mỗi người đều có sự cố gắng và đó chính là sự tu tập cái tu tập ở đâu tu tập là gì là tu tập chính là sửa đổi nhận thức và hành vi thôi trước đây mình nhận thức sai thì mình sửa lại cho đúng cái hành vi của mình trước đây sai thì bây giờ sửa lại cho đúng như vậy là tu rồi đó chẳng cần phải lên chùa mới tu đúng không chỉ là sửa đổi nhận thức và hành vi thôi rất là đơn giản và ở đâu mình cũng tu hết á ở nhà cũng tu ra chợ cũng tu vào chỗ công ty làm cũng tu mà lên chùa cũng tu và nếu chỗ nào mình tu thì chỗ đó mình có sự an lạc vì sao vậy nhờ mình tu mình bớt sân nhờ mình suy nghĩ đúng đắn mà mình bớt sân và giả sử mà mình có sân đi nữa đó mình chưa vội phản ứng cho nên mình không có tạo cái khẩu nghiệp không có tạo cái thân nghiệp và quan trọng nhất nha không có tạo oán trải quý vị nhớ oán trải sống với nhau đau khổ lắm vợ chồng mà như, như oán gia thì thôi khỏi nói đó như địa ngục rồi đó mà oán trại không phải là tự nhiên mà có mà từng chút từng chút từng chút làm nhau đau khổ làm cho nhau bất bình đó nó tạo ra cái mối oán trại giữa cha mẹ với con cái mẹ chồng nàng dâu hay là ngay cả mẹ với con ruột cũng vậy nếu không mà cứ sự không khéo với nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự bất bình và cái sự oán trại như vậy đó cho nên chúng ta phải minh bạch phải biết chia sẻ phải biết phát biểu lên cái suy nghĩ của mình và người kia phải biết lắng nghe và sửa đổi cho tích cực hạnh phúc chỉ có ở chỗ đó thôi chứ không phải là là do người này quá tốt mình quý vị nên nhớ nha người ta nghĩ rằng là mình ờ, khi mà quý vị lập gia đình á à, khi mà vi, mà quý vị cứ quý vị có thể chọn được người tốt nhất không không phải lập gia đình nó mình thể tìm được người tốt nhất mà mình chỉ tìm được người thích hợp nhất thôi đúng không người đó thích hợp với mình chứ làm sao tìm được người tốt được vì người tốt của bản thân mình chưa có tốt đủ thì cũng không thể nào mà mình xứng với họ được cho nên thường thường á mà lập gia đình với nhau quý vị có duyên với nhau và quý vị tương thích với nhau cùng sở thích cái gì đó ha mình thích một một vài điểm gì đó ở cái người đó tuy nhiên mỗi người thì có nhiều mặt có mặt tốt và mặt xấu mình thích cái tốt của người ta nhưng mà khi quý vị lấy một người chồng người vợ quý vị đâu có thể lấy cái tốt không thôi quý vị phải ôm luôn cái kia nữa cái xấu cũng phải lấy luôn đúng không mặt tốt và mặt xấu vậy thì mặt tốt thì mình mình hoan hỷ về họ và mặt xấu thì sao mình phải chấp nhận bởi vì bản thân mình cũng vậy bản thân mình cũng có mặt tốt và mặt xấu thì người kia cũng phải chấp nhận cái mặt xấu của mình để mà sống khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta dễ khám nhận với nhau chúng ta dễ thông cảm với nhau hơn giả sử như ông chồng ông lỡ ông làm cái việc gì sai ông có quan hệ ngoài luồng chẳng hạn nhưng mà sau đó thì ông đã hội hầm ông quay về nhưng mà khi quay về rồi đó mà ông bà vợ cứ nhắc hoài à quý vị thấy <laughs> ai làm mình làm cái gì sai mình xin lỗi xong xuôi rồi mà nhắc hoài á là cái đó không nên nha cái chuyện mà quan hệ ngoài luôn thế mình nói quyền chuyện tội nặng quá bây giờ tội nhẹ thôi bởi vì làm cái chuyện gì mà tội nhẹ thôi ví dụ như quý vị làm mất tiền chẳng hạn ha cho bạn bè mượn tiền làm mất tiền đi mất rồi thôi mà bây giờ cứ ông chồng mỗi lần dần ông đem ra ông nói hoài nên mình rất là bực ha vậy thì mà chuyện đó đã quá đã xong rồi cho nên chúng ta phải là lập nên một cái nguyên tắc với nhau chuyện gì đã qua không nhắc lại nữa ha mình nghĩ tới mình nghĩ tới hiện tại mà thôi mình bỏ qua cho nhau mà sống và một điều nữa đó chúng ta luôn luôn quán vô thường ha chúng ta quán vô thương để làm gì vô thương là bởi vì mình biết rằng này không có cái gì là chắc còn ha nó thay đổi nấy còn mai mất ví dụ như mình có một cái ly mình có một cái ly rất là đẹp mình rất là thích cái ly này nhưng mà mình biết chắc chắn rằng cái ly này thế nào nó cũng bể không sớm thì muộn nó cũng bể phải không ly nào mà ly bằng thủy tinh ly gỗ mà sao không bể được mình biết chắc chắn mình quảng mỗi ngày là cái này là vô thương là bể cho nên nếu như là được con mà nó làm bể cái ly mình có giận không nếu như mình đã quán vô thương mình không phải bởi vì trước sau gì nó bề mà mà thật ra đứa con là đâu cổ tinh làm bề đâu thì cũng như vậy khi mà mình quán vô thương đó đối với chồng với con với những mối quan hệ đó quý vị thấy chồng mình đâu có sống với mình hoài con mình là đâu có sống với mình hoài mà giả sử như quý vị mà niềm vô thương và cộng thêm mình niềm sự chết nha mỗi buổi sáng thức dậy mà quý vị mình mình niệm sự chết mình nói giả sử như hôm nay mình chỉ còn một ngày để sống thôi vậy thì hôm nay mình sống ra sao mình có còn giận hơn không mình có còn cố chấp không mình có còn đi quay tivi đi mua sắm nữa không mình rất là trân trọng cái thời gian mà mình có trong một ngày đó vậy thì mỗi ngày quý vị nên sống như là ngày cuối cùng của mình đi thì bao nhiêu cái giận cái hơn là mình cho qua thôi đi đi đi khi mình mình chết lúc đấy mình đem cái dần hơn theo à đúng không cho nên chúng ta sống niềm vô thường niềm sự chết không phải là bi quan không phải là tiêu cực mà chính nhờ niềm vô thường niềm sự chết mà chúng ta sống tích cực hơn biết thương yêu biết tha thứ biết bao dung hơn và cái chuyện niềm sự chết đó không phải là viện tưởng đâu bởi vì mỗi ngày của mình á, là mình có thể chết bất cứ lúc nào mà nhưng mà nếu như mình niệm được như vậy thì mình sử dụng thời gian rất là quý báu rất là hợp lý và quý vị thấy bất cứ cái gì tới với mình dù là những cái thất bại những cái lời lá mắng quý vị nên nhớ ha cái gì đó đều có cái nguyên nhân của nó cả cái cái gì cũng là bài học của mình cả và ai làm cái gì sai đó mình nên nhớ ha ai làm cái gì sai thì người đó có quyền làm sai họ có quyền tạo nghiệp con mình cũng vậy nó làm sai nó có quyền làm sai đó bởi vì nó là một cá nhân riêng biệt và người đó họ có quyền làm sai bên cạnh đó họ cũng phải có cái trách nhiệm với cái hành động của họ cho nên mình đừng có nên can thiệp nhiều quá vào cái nghiệp của người khác mà mình chỉ cần quan tâm tới cái nghiệp của mình thôi người đó họ chửi mình mình có chửi lại hay không quan trọng là mình có chửi lại hay không mình đối xử như thế nào còn cái chuyện chửi là chuyện của họ mình chửi lại thì mình cũng như họ rồi thì thôi mình im lặng mâu phật ha thì sau thời gian cái là nó qua quý vị thấy cái gì nó cũng sẽ qua hết á và cái cái mà trở về về chính mình theo dõi thân tâm của mình theo dõi hơi thở của mình là một cái pháp tu rất là màu nhiệm nó giúp mình không có phản ứng với tham sân si làm sao mà khi chúng ta tiếp nhận bất cứ cái thông tin nào đó khoan vội phản ứng mà mình xử lý thông tin mình suy nghĩ chấn chỉnh rồi khi đó mình mới phản ứng thì thường cái phản ứng của mình đã có sự can thiệp của chánh tư duy của chánh kiến thì chắc chắn là đó là cái hành động tốt đẹp và nó sẽ đem tới cái kết quả tốt đẹp đem tới sự an lạc cho mình nên tu là không có ở đâu xa ngay trong đời sống hàng ngày mọi việc gì đến chúng ta là chúng ta ghi nhận nó như nó đang là không mong muốn nó khác đi nha không mong muốn nó khác đi cũng không có bực bội về nó không tôi không muốn cái này tôi không muốn cái kia vì mình không muốn cũng có được mình chỉ quan sát nó như nó đang là và quan sát cái các phản ứng của mình đang như thế nào và nếu như đang là sân thì mình ghi nhận à đang có sân mà chính khi, trở lại ghi nhận như vậy thì cái tâm sân của mình nó sẽ lắng dịu xuống và sau đó với cái sự bình tĩnh đó mình giải quyết mọi vấn đề một cách rất là sáng suốt rất là bình tĩnh thì cái đời sống của mình á, nó sẽ đi theo một cái hướng rất là đúng đắn và ít tạo oan trái ít tạo đau khổ cho mình và cho người khác yeah. Dạ thì nội dung sáng hôm nay mà sư cô muốn chia sẻ cho quý vị đó là muốn sống an lạc không phải là đòi hỏi cái hoàn cảnh bên ngoài hoàn hảo như ý mình mong muốn với điều đó là không thể được mỗi cái hoàn cảnh tức là cái ý bảo của mình á nó là do cái duyên nghiệp cái phước của mình từ đời trước cho nên cái gì mà chúng ta có hôm nay chúng ta ghi nhận rằng đó là do cái phước cái nghiệp của mình nhưng mà cái chúng ta phản ứng lại là cái chúng ta có có cái quyền chủ động người chửi ta người ta chửi mình thì mình có hai sự chọn lựa hoặc là chửi lại hoặc là yên lặng nhận nhìn thì cái sự chọn lựa đó là quyền tự do của mình còn chửi là quyền của người ta đúng không cho nên mình không thể bắt người ta không chửi mình cũng đừng không cần cũng đôi lúc cũng cần phải đi tìm hiểu vì sao người ta phải chửi bởi vì nhiều khi thì có khi tìm hiểu được thì càng tốt để vì nếu như mình có lỗi thì mình xin lỗi à, thật ra có lửa mới có khói không có lửa làm sao có khói khi người ta chửi mình người ta giận mình chắc chắn dù vô tình hay cố ý mình đã làm tổn thương họ rồi cho nên mình xin lỗi và mình tìm cách để mà mình sám hối và như vậy thì mình không có oán trại nữa mà người ta chửi oan người, mình không sai mà người ta chửi oan chứng tỏ là gì mình đang trả cái quả báo đời trước rồi thì, thì chuyện chí nó cũng hợp lý cả dù người ta chửi không oan cũng hợp lý mà người ta chửi oan nó cũng hợp lý luôn đúng không vậy thì có gì mà phải sân thì chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi là không sân nữa chỉ cần chánh tư duy chánh kiến chánh niệm tình giác để quan sát thân tâm của mình thì đó là cách thức để chúng ta sống an lạc mọi lúc mọi nơi yeah. Dạ. à. Anh cô bằng tất cả trí tuệ kinh nghiệm cũng như từ tâm sư cô dùng phương tiện à, chia sẻ pháp đến quý phật tử à, 90 phút ngồi lắng tâm để nghe pháp và hiểu được pháp và quý vị ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày Âu cũng là một cái duyên lành lắm quý vị mới có thể làm được như vậy nhưng không có gì với Phật pháp thì rất khó để quý vị có thể nghe được pháp tiếp nhận pháp bằng từ tâm trí tuệ cũng như với tất cả lòng từ của sư cô đã hướng dẫn cho quý phật tử có những con người à, có những quyển sách hoặc có những bài giảng chúng ta được tiếp xúc tiếp cận hoặc chúng ta được nghe thì thay đổi cuộc đời của mình thầy hy vọng rằng hôm nay quý vị được à, à, gặp trực tiếp sư cô trước đây thì quý vị nghe qua trên các bài giảng hôm nay được gặp trực tiếp sư cô và được nghe trực tiếp sư cô giảng thầy hy vọng rằng với thân giáo với hình ảnh của sư cô cũng như là với bài giảng của chúng tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình bằng nhận thức có tránh kiến tránh tư duy để quý vị trong cuộc sống hàng ngày với những điều à, bộn bề khó khăn và dễ làm cho mình phiền não nhưng nãy giờ sư cô dạy cho mình những cái cách để mình là làm chủ chính mình trước cái đã mình tự thương mình trước mình có an lạc hạnh phúc trước cái đã mình phải có món quà mình tặng cũng như là mình làm như vậy là mình tập thương mình và nếu mà mình đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không thay đổi được